sự đấy nó lên lên là lên từ đang đây rồi con được thao tình hưởng trời heo rồi nó lên lâu lên là con phải thành đó tiếp in về nè là dân đượcพ่อเขาเหี่ยว công tác vô số mỏ รีบพ่อมาอ่ะ họp lục luôn rồi rồi ừ. sao Việc lục <laughs> gì ฮะเรียกลกอุ้ยดีเลย đi ra cương rồi cương quả với về vì tướt về với tôi kêu bố về mưa cứ tên đánh khuyên sân khấu hả bóc kỳ khuyên tiến quậy sụp đây Não ghê về, Ui. Vóc nền còn hơn nang ghê Chu kiểu Anh nữa. ơi ờ, Ý bạn chứ bé, quay đã Quay đây để Quá rồi Phát trực tiếp Phát trực tiếp พันหกตื้นนี่ขวดได้ดูขวดแคดได้หรอเอฟนะมือซาฟ้องที่ขวดหิวหรือไหวขวดอุ้ยกล้วยอุดยันเมื่อกวยอูที่ควันมันเชื้อค้ากับอือหายนี่เด้อ จะดูขอแก๊บนะมีแต่ระบบน่ะหืถ้ากับมือหายกูละเฮ้ยตั้มเฮ้ยต้าวะเฮ้ยเบียต้าไอ้หนึตาอ้าวเนี่ดินที่กวดมึงยุ่งไม่ช่างเหรอฮะยุ่งไปพวกฟิล์มไปเพื่อนหูพวกฟิล์มอะ Vive de hell. Sim. Sabe, đất. Phú Yên, Pháp. Chào là? Chào, bé cụ của bố. Cụ bé của bố. Nó cụ của bé. Ai? bị việc rồi. <laughs>

Hraj, kje to je bila? Dabave. Chỉ nằm to đơn. Tháng 8 Mừng tháng kí Tháng mười một Ngày mười bảy tháng mười một Hề Tính năm sao đó, tính tuổi hết đó Hết sau quốc để lo 박사 안에 이거 알 파고 이러 파고 dành ra ăn chả đến này dành ăn sao bù đã từ lúc dành từ này cái đường mà im ấy quẹo uống ta cái này không quá đâu bác tướng về giúp tinh dương là cho xương cái này can cho là này tộc tán chỉ là Trời mày tao cứ đã hết rồi mượn đi chứ ờ tướn phần đeo rồi dạ, ra cái tầm đá Em cũng phương số khơi là anh về mưa cơ thì nãy cái sạc tàu khơi về phượng nhúc bị việc nó vai à ngộ hành làngขึ้นได้ป๊อปฟูกเลยฮะ Heiro. He, Herongai. Oh, Rongai đây, Sukua. He. Ôi, mày cứ sao lắc sao lắc mà nè. Ôi. Vớ một nhãn rồi. mày mày một kia đấy, đeo mày mấy sọt. Lúc mày quay một cái là, vừa làm. Không. Guarda, Icra.